mọi người mua cái kem trị mụn nha kem này là đặc trị mụn nha mọi người dụng serum chỉ có serum trị thâm mắt với serum trị thâm môi thôi chứ mà mặt thì mình chỉ sử dụng cái kem dưỡng là ok rồi bạn chứ không cần phải kết hợp với serum vẫn không sao tại vì khi mà bạn sử dụng cái dòng kem này là da mặt của mình nó đã căng bóng lên rồi cho nên là mình không cần phải kết hợp với serum đâu sử dụng cái đó một hộp thôi là rất ok rồi còn ai mà bị mụn á thì mình sử dụng cái hộp này hộp này là nó trị hết tất cả các loại mụn luôn á những cái mụn bọc nè những cái mụn mũ những cái mụn cám mụn đầu đen và những cái mụn và vừa trị những cái vết thâm luôn nha cả nhà trị mụn và trị thâm mụn luôn nam và nữ đều dùng được bạn nào mà mụn ít thì mình chỉ cần sử dụng khoảng chừng 5 đến 7 ngày thôi là sẽ hết còn ai mà mụn nhiều thì mình sử dụng khoảng chừng hai tuần là sẽ hết cái đó bên em là cam đoan là 100% là hết mụn cho khách luôn nha có không chị Huy trời ơi thuộc bài dữ thần hả không sao nó vậy thôi chứ thuộc bài gì tại vì em trim ngày nãy cũng ly mà kem trị mụn là ba trong hai á minh tâm ơi kem trị mụn là ba trong hai một hộp nha bạn mọi người cứ nhắn tin qua facebook đi em sẽ gửi phát bách của khách em cho mọi người xem khách em mấy bạn sử dụng rất là hiệu quả khi mấy bạn sử dụng hiệu quả thì mấy bạn hay gửi tình trạng da sau khi sử dụng cho em lắm cho nên là ai có mua hàng mọi người cứ inbox qua facebook cho em nha ba chữ thôi nha tên facebook giống như tên của bigo á người coi số kỳ vậy ta sống lên đây ví dụ như ai thức khuya nhiều đi ví dụ như mọi người khi mà mọi người thức khuya nhiều á là cái quần mắt của mình dưới đây nè nó bị thâm đen hoặc là khi mà mình hút thuốc nhiều mà cái môi của mình nó bị thâm đen cái môi của mình nó bị thâm đen cái môi của mình nó bị thâm bẩm sinh đó